Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số trận đấu Chelsea gặp Fulham diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2023. Phong độ hiện tại của Chelsea đang bị đánh giá là khá thấp. Tuy nhiên thì cơ hội để cho đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter tìm lại được niềm vui chiến thắng sẽ đến ở vòng 22 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này. Bởi vì đối thủ của họ chỉ là một Fulham đang thi đấu bết bát cũng như được xem là một đối thủ ưa thích. Cách đây khoảng 3 tuần, Chelsea họ đã từng để thua đối thủ này ở trận đá bù vòng 7. Tuy nhiên đó là một thất bại có nguyên nhân chính từ việc họ đã thi đấu thiếu người từ khá sớm. Cụ thể là ở phút thứ 58, thời điểm mà tỷ số đang hòa một đều. Hai vòng đấu sau đó thì The Blues họ đều thi đấu tốt. Cụ thể là họ đã lần lượt đánh bại Crystal Palace ở sân nhà và cầm chân Liverpool ngay tại sân Anfield. Hiện tại, Chelsea chỉ còn Duy nhất là mục tiêu ở đấu trường quốc nội khi mà cả Carabao Cup và FA Cup đều đã bị loại. Đối thủ đã loại họ ở cả hai mặt trận là Manchester City. Sau chuỗi trận thắng cả 5 trận bao gồm 4 lượt trận đấu tại đấu trường Premier League và trận còn lại thuộc đấu trường Cúp FA thì ba trận đấu gần đây đội chủ sân Craven Kotagi đã lần lượt để thua Newcastle và Tottenham với cùng tỷ số là 0-1. Trận đấu còn lại là hòa trên sân nhà trước Sunderland ở vòng 1-16 FA Cup. Tuy nhiên thì Fulham họ đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng và họ hoàn toàn có thể cạnh tranh một suất tham dự cúp châu Âu mùa sau. Nên nhớ là họ đang xếp trên cả Liverpool và chính đối thủ ở vòng 22 này. Phong độ thi đấu gần đây của thầy chó luyện viên Potter là cực kỳ báo động. Nhớ rằng là 11 vòng đấu gần nhất, họ chỉ thắng 2, hòa 4 và để thua 5 trận còn lại. Trong đó đã từng để thua 1-4 trước Brighton và bị Nottingham cầm chân. Trong khi đó, Fulham họ đã thắng 6, hòa 2 và thua 4 ở 12 vòng đấu gần nhất. Trong đó thì cả 4 trận đều thua sát nốt các đối thủ lớn là Newcastle, Tottenham và hai đội bóng cùng thành Manchester. Vì vậy, đội chủ sân Craven Cottage đủ sức có điểm ở chuyến hành quân lần này và ít ra là họ sẽ có một điểm chung cuộc. Về lịch sử đối đầu, như đã đề cập ở trên thì ở lần đối đầu gần nhất, phần thắng thuộc về Fulham. Tân binh Jao Felix của Chelsea thậm chí còn phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp và nhận án treo giò 3 trận. Tuy nhiên thì nếu nhìn xa hơn về lịch sử đối đầu, Chelsea là đội giữ ưu thế tuyệt đối. Hai đội bóng London đã gặp nhau tổng cộng là 88 lần trong quá khứ và Chelsea đã thắng 50 và chỉ để thua 12 lần. Xét trong 10 trận gần nhất, Chelsea giành chiến thắng đến 7 lần. Trong khi đó thì Fulham chỉ vớt vát được hai trận hòa và một trận thắng. Tuy nhiên, vị thế của hai đội đang rất khác biệt ở mùa giải này, cho nên cục diện trận đấu sẽ càng trở nên khó đoán hơn. Về thông tin lực lượng và đội hình dự kiến, Chelsea một trong những lý do khiến Chelsea phải chi đậm như vậy là vì cơn bão chấn thương. Hiện tại, đội hình của Graham Potter có đến 10 cầu thủ phải ngồi ngoài. Armando Broza sẽ phải nghỉ cho đến hết mùa giải. Christian Pulisic và Angolo Kante sẽ phải đợi đến giữa tháng 3. Trong khi đó thì Raheem Sterling, Dennis Zakaria, Dorat Mendy chắc chắn sẽ phải vắng mặt vì chấn thương dài hạn. Ben Chilwell, Rishi James và Wesley Fofana sẽ cần phải kiểm tra thêm một lần nữa trước khi quyết định có được điền tên hay không. Trong khi đó thì Joe Felix vẫn phải ngồi ngoài vì án treo giò. Còn Fulham, họ hoàn toàn lạc quan khi bước vào trận đấu này bởi vì chân sút chủ lực Alexandra Mitrovic hoàn toàn khỏe mạnh. Nisken Kebano là trường hợp chấn thương duy nhất trong đội hình của Marco Silva. về đội hình ra sân dự kiến, Chelsea, các cầu thủ dự kiến Kepa, Silva, Apili Kuta, Koulibaly Chaloba, Kukurela, Kovacic, Mau, Mudrik, Havertz và Ziyech. Fulham, các cầu thủ dự kiến Lino, TT, Adrabiojo, Riam, Robinson, Paninha, Reed, De Cordova, Reed, Pereira, Julian và Mitrovic. Nhận định về kèo châu Á Sau chuỗi thành tích thi đấu bết bát Chelsea đã dần lấy lại được sự tự tin trong những lượt trận mới đây Theo đó, sau khi đánh bại Crystal Palace ở vòng 20 ngoại Anh The Blues tiếp tục cầm hòa Liverpool ở trên sân vận động Anfield Qua đó, giúp các bet thủ vượt ải thành công trong hai lần mở kèo gần nhất Trong khi đó thì Fulham đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt phong độ với 3 trận không thắng liên tiếp Thay vào đó là hai thất bại và một trận hòa qua đó khiến thầy trò huấn luyện viên Marco Silva không có được sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần khi bước vào trận đấu này. Ngoài ra, phải thi đấu xa nhà cũng sẽ là một bất lợi lớn về mặt chiến thuật đối với Fulham. Ngoài ra thì phải tới làm khách của Chelsea chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng với Fulham trước đây. Chi tiết hơn, Fulham đã toàn thua với tỷ số 0-2 trong cả ba lần tới làm khách của Chelsea gần nhất. Do đó mà thế giới chuyên gia người chơi nên cân nhắc lựa chọn đội chủ nhà để có cơ hội vượt ải cao hơn. Nên lựa chọn Chelsea. Nhận định về kèo châu Âu Cho dù đã đánh bại được Chelsea trong một thế trận hơn người ở lượt đi, nhưng thắng lợi đó cũng ít nhiều giúp cho Fulham có được sự tự tin ở lần tái đấu này. Thực lực của đội chủ sân Graven cũng không tệ và điều này đã được thể hiện rõ khi đội bóng này đang xếp trên Liverpool và Chelsea. Trong khi đó, Chelsea đang trong cuộc khủng hoảng về nhân sự với rất nhiều ca chấn thương. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho họ phải liên tục nhận về những kết quả thất vọng vừa qua. Người chơi nên cân nhắc lựa chọn Chelsea. Về tỷ lệ mức kèo chấp Fulham đang là đội bóng có tỷ lệ chiến thắng kèo cao thứ hai lúc này chỉ sau Newcastle và Arsenal. Cụ thể là họ đã thắng kèo 14 trên 21 lượt trận đã qua và cũng thắng kèo 7 trên 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Chelsea là một trong những đội bóng thua kèo nhiều nhất khoảng thời gian gần đây. Cụ thể, The Blues đã thua kèo tới 10 trên 13 trận gần nhất. Trong đó thì họ đã nhận về đến 8 thất bại. Theo đó, với mức kèo chấp một trái thì người chơi có thể cân nhắc đặt cược vào cửa dưới của trận đấu. Nhận định về kèo tài xỉu Theo thống kê, toàn bộ 7 lần Chelsea đón tiếp Fulham trước đó đều chỉ có nhiều nhất là hai bàn xuất hiện. Dễ dàng nhận thấy được là họ thường thi đấu rất dè chừng mỗi khi có cơ hội chạm mặt nhau gần đây. Do đó mà một trận cầu nổ tài là điều rất khó để mong chờ trận này. Đặc biệt là khi nhìn vào lối chơi rất cẩn trọng của Chelsea hiện tại. Cụ thể là 8 trên 10 trận đấu gần đây nhất của The Blues cũng đều diễn ra với kịch bản khan hiếm bàn thắng tương tự. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn cửa xỉu. Nhận định về kèo hiệp 1 Fulham đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhập cuộc trận đấu khi để bị đánh phủ đầu ở hiệp 1 trong hai lần ra sân gần nhất. Ở phía còn lại thì Chelsea với lối chơi đầy cẩn trọng cũng khó lòng mang về bàn thắng sớm. Theo thống kê, The Blues đã không thể ghi bàn ở nửa đầu trận đấu trong toàn bộ 5 trận đấu vừa qua. Theo đó, giới chuyên gia đánh giá một kết quả hòa hoãn trong 45 phút đầu trận là điều có thể thấy được. Dự đoán tỷ số hiệp 1 0-0